Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là liên kết câu. Trong một bài văn, một đoạn văn, các câu phải liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng buộc phải liên kết về mặt nội dung và hình thức. Vậy thế nào là liên kết về nội dung và hình thức? Cùng theo dõi ví dụ sau. Ví dụ của cô có 4 câu. Biển rất đẹp. Buổi sáng Nắng sớm tràn trên mặt biển, mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Những cánh buồm trắng trên biển được nắng sớm chiếu vào, sáng rực lên. Ở xa, trông như đàn bướm trắng lượn giữa trời xanh. Về phần câu, tác giả đã sử dụng gói gọn lại ý cho đoạn này ngay ở câu mở đầu. Biển rất đẹp. Và cái đẹp ấy được tác giả minh chứng bằng những câu sau. Và trong phần minh chứng ấy, tác giả luôn nhắc lại chủ thể được nói đến, đó chính là biển. Con có thể thấy, từ biển được xuất hiện ở câu thứ hai, câu thứ ba, cả câu thứ tư. Đó chính là một cách để liên kết. Người ta gọi cách này là phép lặp. Nhưng nếu cứ lặp mãi thì khá là đơn điệu. Như vậy, không chỉ lặp ở hình thức, ta còn có một cách khác, đấy là phép thế hoặc phép nối. Đó chính là các cách liên kết câu trong một đoạn văn, một bài văn. Bây giờ mình cùng tìm hiểu tiếp nhé.